Vừa rồi, thầy đã minh họa cho các bạn phần lý thuyết trong chuyển động tròn đều. Và để minh họa rõ nét hơn tất cả các lý thuyết mà thầy đã truyền đạt tới các em thì thầy trò chúng ta bắt đầu đi vào các ví dụ bài giảng. Trước khi đi vào các ví dụ bài giảng thì thầy trò chúng ta tóm lược lại những công thức cần phải nhớ trong chuyển động tròn đều nhé. Các công thức cần phải nhớ. Công thức số 1 đó là vận tốc giải V sẽ bằng delta S trên delta T, công thức cơ bản nhất, đúng không ạ? Và delta S trên delta T này chúng ta có hai cái. Hai cái, đó là delta S thì được tính bằng gì ạ? Delta S thì được tính bằng gì? R nhân với delta phi. R nhân với delta phi. Còn omega thì được tính bằng gì? omega thì được tính bằng delta phi chia delta t. Từ hai anh này em suy ra được V bằng R nhân với omega. Đây là công thức thiết lập đầu tiên cần phải nhớ. Công thức thứ hai các bạn cần phải nhớ đó là vận tốc V. Vận tốc V thì được tính bằng 2pi R nhỏ chia T với T là chu kỳ đúng không ạ? Ở đây T là chu kỳ nhớ nát mình sẽ nói. Và từ đây từ đây bạn suy ra được, bạn suy ra được. Đó là T thì bằng 2pi trên omega và F thì bằng omega trên 2pi hoặc là F bằng 1 trên T. Những thiết lập này cần phải nhớ nhé. Thứ ba đó lại về gia tốc hướng tâm A. A hướng tâm. A hướng tâm thầy vừa thiết lập rồi cho các bạn đó chính là bằng V bình chia R hoặc là hoặc là bằng omega bình nhân với R. Đây ạ, bạn đưa này xuống đây. Kết quả này về A hướng tâm. Ở đây là V bình phương. Đó, được không ạ? Như vậy thì đây là tất cả các công thức liên quan tới chuyển động tròn đều mà các bạn cần phải nhớ. Tuy nhiên, công thức thì chỉ giải quyết các bài toán định lượng, còn bài toán định tính thì bạn phải xem kỹ video bài giảng thứ nhất của thầy. Được chưa? Chúng ta bắt đầu ngay vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1. Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều? Đan A, chuyển động của một con nắp đồng hồ. Đan B, chuyển động của một mắt xích xe đạp. C, chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với người ngồi trên xe và xe chạy đều. Đáp D, chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với mặt đường và xe chạy đều. Chúng ta chú ý, thế nào là chuyển động tròn đều phải nhớ được chuyển động tròn đều trong đầu mình phải nhớ ngay